Ta dư được nhiều người Việt Nam hỏi là Tại sao trong tiếng Nhật có ba loại chữ Hiragana và Katakana và Kanji tao tạo quá Nếu không có chữ Kanji thì vất vả quá nha Ví dụ là U un koku sa i ku u ko u Ở đây đúng vậy cơ Ừ, quốc sai ku ko Ý? Un quốc sai ku ko iku no? Ý, un quốc sai rồi 国際空港